À, chào mừng các bạn quay lại kênh Phan Hành TV thì à, hôm nay là sau một tuần mình chạy cái hệ thống lọc mới này đây hệ thống lọc bữa trước mình giới thiệu các bạn này. đó thì à, trên này là cái thùng giống như thùng lắng vậy á nó sử dụng cái room mini kết hợp với lại cái này là mút trong này là mút xốp với lại bông lọc đó mình để ở đây thì nó chạy qua đây thì cái nước dơ nó sẽ xuống dưới cái hệ thống uh, thống canet này rồi à, đánh sủi vô rồi nước nó đi qua cái à, Gmat rồi xử lọc rồi nó xuống dưới thì sau một tuần nó nó như thế này tức là nó nước khá là trong nha các bạn còn thấy nước là mình có thể nhìn thấy rõ cá nè đó nhưng mà nó bị một cái nhược điểm là nó bị vàng nước nó bị vàng nhìn tức là các bạn quay mình quay từ trên xuống nhé các bạn thấy là cá rất là rõ này nhìn rõ cá nhưng mà nước nó lại vàng vàng mình không hiểu nguyên nhân là tại sao mà nó vàng như vậy thì cái này à, bạn nào nuôi có kinh nghiệm thì có thể comment hướng dẫn mình cách để khắc phục cái hiện tượng nước bị vàng đó thì à, bữa trước mình quay cái dàn lọc của mình lên thì lúc đó là mới setup thôi thì rất là cảm ơn bạn à, Ngô Hoàng Tuấn bạn đã comment cho mình một số cái lời khuyên khá là hữu ích à, thứ nhất là cái sủi canet của mình khá là yếu mình thấy là bây giờ mình đã thay mình đã thêm là tất cả cái tức là cái cục sủi oxy của mình tất cả mình dồn hết vào trong cái hệ thống canet của mình Đấy. giờ cái nét nó đảo rất khá là đều khá là đều nhau phải rất là đều nữa và mình mua thêm một cái bánh sủi oxy cái này là bánh sủi 10 cm này các bạn đó, thì nó sẽ sủi mạnh hơn là cái cục sủi thì mình mới mua có một cái thôi thì cái bánh này là bánh hai mặt là 60k cái bánh này Thế mình à, mới ra mình hỏi xem có bánh nào nó bự hơn không thì cái bánh này nó bự hơn một xíu nè nhưng mà cái loại bánh như này các bạn không nên mua mình mua mình chạy thử này nó rất là đánh rất là dở tức là oxy ra là những cái cục nó nó không mịn như thế này cục bự bự không à mà khá là yếu nữa thì cách để bạn thử xem một bánh oxy nó có hoạt động ok không á là khi các bạn ra tiệm á các bạn kiểm tra bạn thổi vào cái đầu này nè thổi đầu này nếu mà cái cái khí mà nó ra đây nó mặn á thì là cái cục sủi nó ok còn cái này bạn thổi đây là khí ra yếu lắm mình thử đây thì cái lúc đó cái anh ờ, bán cá anh giới thiệu là cái này ờ, nó không cần thiết phải sủi hai mặt tại vì cục này sẽ chìm xuống dưới đáy hồ nên là chỉ cần sủi một mặt này là ok giải thích thì thấy rất là hợp lý nhưng mà lúc mua về xài nó kêu là cái nhựa này nó bền hơn nhưng mà xài thì thấy không có hợp lý tí nào thì hơi phí tiền cục này 80 nghìn lận rồi ok cái thứ hai bạn nói mình đó là mình nhìn thấy trong này mình đang chuẩn bị bắt nó ra này đó, nhìn nếu mà sâu vô bạn sẽ thấy à, có một con cá lau kiếng trong này thì thường á, là khi chúng ta nuôi cá chúng ta sẽ kết hợp cá nuôi lau kiếng nuôi với một số loại khác cá lau kiếng sẽ làm nhiệm vụ là dọn các cái thành bể cho mình đó còn à, tức là nó xanh rong rêu ở trên mặt bể cá cho mình nè rồi à, mình sẽ thấy bể nó sạch hơn nhưng mà cá lâu kiến nó có một cái nhược điểm á, là nếu mà các bạn tôi nó hoạt động về đêm nên mình sẽ không thấy về đêm buổi tối á, nếu các bạn mở đèn hoặc là sáng sớm các bạn thấy là nó sẽ bu lên trên người con cá coi của mình nó bám ở trên thân giống như mấy con cá ký sinh vậy á. Nó, nó bơi theo nó hút nhớt của cá vàng của mình à, thì nó sẽ bị cái trường hợp là cá sẽ bị tụt nhớt này hay là cái cái vết mà nó bám vô dễ bị ờ, sinh ra nấm hoặc là à, bị bệnh về da cho cá khá là nguy hiểm nên là chiều nay mình sẽ bắt nó ra thì trước khi bắt nó ra mình đã mua một cái dụng cụ để thay thế nó thì giới thiệu các bạn luôn cái này là cái đồ lau lau kính bằng 500 á phải không khi mình kéo đi là bên trong cái cục mút á nó bám theo luôn thì nó sẽ làm nhiệm vụ là lau dọn cái bể cá giống như cá lau kiến này thì cái cái rêu hại nó bám ở trên kính nó sẽ được xử lý đây đó nên nó mới nên là con cá con nó chưa quen với cái đó nó, nó, nó hơi hơi giấy còn à, cá mình nuôi lâu rồi nên là nó khá là dạn người chứ nó không sợ người ừ. cho ăn là nó sẽ bù vô đó. thì à, như này cũng là tạm nhưng mà mình muốn là nó nó phải trong cơ trong vắt nhưng ngày xưa lúc mà mình mới nuôi á mình dùng cái thùng lọc bằng xốp á nước nó rất là trong thì à, hiện giờ mình nghĩ đến một vài nguyên nhân thứ nhất đó là cái vi sinh mình sử dụng nó không đúng lắm cái vi sinh mình sử dụng bây giờ nó là cái loại này nè mình lấy cái chai vậy coi đây để cái vi sinh mình đang sử dụng loại này trên mạng nó hướng dẫn mình cách ờ, cách tự nuôi lấy cũng được rất là dễ dùng lòng trứng trứng rồi dùng cái cái men giống này để nuôi nhưng mà cái loại này nó là vi khuẩn quang hợp mình xem ở trên mạng cái cái cái thuộc tính của nó là nó phải có ánh sáng mạnh nè ờ, rồi ờ, oxy mình cũng sủi mạnh nè rồi có vật liệu lọc đầy đủ hết thì ờ, nó hoạt động mới ok nó đánh sủi nét này còn ngày xưa mình xài là cái loại coi clear cái chai cũng khá là nhỏ đây mà dùng cũng ít nhưng mà nước nước nó trong lắm mình sẽ mua lại thử loại đó để thử xem là cái nước vàng này có phải do vi sinh không à, khả năng cao là do vi sinh thì để thử còn các bạn nếu mà có biết nguyên nhân khác á, thì giới thiệu giúp mình đó à, để mình à, khắc phục cái bệ của mình nó trong thì trong rồi đó nhưng mà nó nó vàng này thì khá là khó chịu à, rồi thì clip bên đây thôi à, nếu mà mình cải thiện được mình sẽ quay clip để hướng dẫn các bạn cách để xử lý cái bụng nước vàng này ừ. còn bây giờ thì chưa chưa có cách nào hết à, các bạn nếu thích video này thì à, like subscribe cho kênh của mình cảm ơn các bạn rất nhiều à, tạm biệt các bạn